Hello, xin chào tất cả mọi người, mình là Brian và tóm gọn lại nhanh dễ hiểu thì mình là một người hoạt động trong lĩnh vực design và marketing. Và ở trong kênh YouTube của mình thì mình sẽ chia sẻ những cảm nhận của mình trong công việc và những góc nhìn trong cuộc sống để thông qua đó cùng các bạn trẻ có một phần nào đó được gọi là biện luận cùng với nhau và phần nào có thể xem cái đó được gọi là hành trang trong công việc ở tương lai của các bạn. Nếu được như vậy thì quá tốt đúng không? Và let's go Bắt đầu thôi Cút ra ngoài À Với chuỗi video đầu tiên của mình Thì mình sẽ làm một cái Chủ đề mang tên À Đó là lỗi Thì lỗi thì có rất là nhiều loại lỗi Thì chung quy thì là lỗi trong công việc về ngành của mình thôi và những cái lỗi lặt vặt về cách đối xử hoặc là quy trình vân vân nhưng mà ở video đầu tiên này thì nó sẽ là chủ đề về lỗi về phần mềm và phần cứng trước đã thì hai cái lỗi này là hai cái lỗi mà bất cứ ai mới vào nghề phải gặp đúng không ạ và đặc biệt rằng là ở mấy bạn design nha <laughs> ok à, thì à, thường á, thì các bạn làm design ở Việt Nam hay dùng lung tung mấy cái plugin như là Bokchai của Photoshop rồi mấy cái brush vân vân vân vân vân rất nhiều loại plugin khác nhau à, plugin từ After Effects rồi bộ chap code rất là nhiều và thường thường nó sẽ bị lỗi nếu như mà các bạn cài không đúng nguồn hoặc là cài những cái ờ, từ những cái trang nó có chứa mã độc và tệ hơn nếu như các bạn dùng rắc và rắc nó chính là một con đường dẫn đến virus nữa ha gọi là virus à, nó kiểu giống như mấy thằng bạn mình hay nói á nếu như mà mày á, hút thuốc lá thì bổ phổi uống rượu thì bổ gan chích xì ke thì bổ máu thì dùng file crack thì đến lúc nào đó thì thằng máy tính của bạn nó cũng sẽ bị dính virus thôi kiểu như vậy và cách phòng chống ở đây là gì và cái tác hại của nó như thế nào thì mình sẽ nói về tác hại trước ha thực sự thì đối với mình trong vòng 2-3 năm đầu tiên khi mình tiếp cận với ngành thiết kế thì cái tác hại mà virus nó mang lại nó không nhiều cùng lắm là nó chỉ thay đổi mấy cái thumbnail của mấy cái icon ở trong mấy cái ổ đĩa nè rồi nó hiện lên mấy cái quảng cáo hoặc là đôi khi nó lắc lắc xíu rồi nó hết thì cũng bình thường nói chung là mình đủ kiên nhẫn để mình chấp nhận điều đó <laughs> nhưng mà điều đó sẽ không tốt cho máy tính của bạn và đỉnh điểm của mình là đến khi mình dính một con virus nó có tên là ransomware và cái con virus này á, nó sẽ mã hóa toàn bộ tất cả file máy tính của mình luôn và giờ hầu như không có một file nào dùng được hết chỉ có truy cập được Google lưu website à, còn có phim được mình nhớ là còn có phim được ok Ê, anh em đừng nghĩ vậy anh em um, <laughs> à, thì nói chung á là tôi đã cầu cứu rất là nhiều người anh em của tôi nè bạn bè của tôi nè cấp cứu PC 24 giờ nè nhưng mà tôi chỉ nhận được một câu trả lời khi mà máy tính của tôi bị mắc ransomware thôi đó là SOS SOS cấp cứu á, có nghĩa là bây giờ chỉ chạy lại win là được thôi rồi xong xóa tất cả các ổ đĩa luôn mà cái điều tôi sốc nhất là xóa tất cả ổ đĩa và không có một cái file nào có thể khôi phục lại được nữa bởi vì cái con virus ransomware này á hầu như á là nó mã hóa toàn bộ các file của anh em mà chỉ cần có một file trong bất cứ một ổ đĩa nào trong máy tính anh em chỉ cần cắm vô cái men cái thôi là nó đồng bộ ra ransomware qua hết là cái máy tính của anh lại bị mắc ransomware như từ lúc đầu luôn cho nên là bắt buộc phải xóa hết tất cả mọi file thật sự thì để nó thì tôi cũng không có phải gọi là quá buồn quá tổn thương bởi vì tôi cũng có một cái tính đó, đó là uh, khi mà làm cái gì xong một cái dự án thì tôi sẽ đóng gói cái dự án đó final và tôi đưa lên drive chỉ là final thôi còn những cái cái inversion những cái ở thời điểm hiện tại như là gia công những cái project uh, như Adobe Premiere hoặc là After Effects hầu như là tôi không có lưu trên đó rất là ít thậm chí khi nào tôi thấy vui thì tôi lưu thôi thì đó cũng là cái ngu của tôi và nếu mà tôi muốn bắt cấp lại những cái đó nữa thì bây giờ nó đâu bốc hơi rồi, nó tan hành mấy khói rồi anh em cho nên là cái kinh nghiệm ở đây á, đối với cái việc lỗi phần mềm và virus thì anh em nên đúc kết lại cùng tôi với một góc nhìn nếu như mà nhà nghèo thì à, tập làm quen sống với virus đi mà cũng may mắn biết đâu đó sau này thì các bạn biết cách nhiều cách xử lý hơn với từng loại virus hoặc từng loại lỗi khác nhau thì sao à, nói chung mà đừng nghĩ mọi thứ nó sẽ hoàn hảo khi bạn bước vào nghề này bởi vì đó là cái vấn đề đầu tiên sẽ vả vào mặt bạn tự giải quyết lỗi của chính mình tự giải quyết chính cái cục PC kiếm cơm của bạn thì công việc nó smooth và nó trôi nhanh hơn có nghĩa là gặp cái lỗi này xử lý liền tăng lương tăng lương tăng lương kiểu như vậy à. anh em nên có một cái rai một cái rai để lưu trữ tất cả các dữ liệu của anh em để backup lên nếu mà mất dữ liệu á anh em hoàn toàn có thể xây sở được handle được công việc của mình một cách nhanh chóng nhất có thể thì đó là cái kinh nghiệm thứ hai anh em nên làm và ok sau cái sự kiện mà tôi bị virus ransomware đó hai tháng thì cách đây vài hôm cái cục PC của tôi nó cục tính một cách lạ thường bật là tắt bật là tắt thậm chí mà nếu nó vui á thì nó hoạt động được 10 phút hoặc là 15 phút thì sau đó nó lại tắt đang làm việc mà anh em đang dựng phim thậm chí là đang chơi game ngon lành luôn nó tắt cay không cay chứ mà tôi không biết nguyên nhân là vì tại sao hết thì tôi cũng có reset thì nó bảo là do một số phần mềm chạy ngầm hoặc là do máy tính bạn quá nặng hoặc là do phần ờ, cứng quá yếu no cái máy tính của tôi tôi build cực lực luôn anh em ram 64 gb chip AMD à, Ryzen 9 5950X 16 x 32 luồng rồi cạc màn hình 3070 Ti yếu cho nào á what mới build được một năm mà nhưng mà tôi vẫn cố chấp tôi nghĩ là do máy tính của tôi lo nó bị vậy thôi nhưng mà càng ngày bật lên nó lại càng tặc thì ờ, theo phỏng đoán của tôi cạc không lỗi men không lỗi ram cũng không lỗi bởi vì căn bản á nếu như mà một trong ba cái đó nó lỗi á mà nếu mà tôi bật lên thì sẽ bật không được ở đây nó có hai vấn đề khi á, mà cái máy tính của tôi nó bật không lên á, thì là do ba hàng nãy tôi vừa nói thì tôi có thể tháo một trong ba hàng đó ra để tôi kiểm tra thằng nào nó bị hỏng hay không rồi tôi đem đi tôi sửa à, vậy thôi còn ở đây á, là tôi bật lên luôn rồi tôi đăng nhập vô rồi xong có tắt anh em thì chắc chắn là có thể là do cái tản nhiệt và đúng y chang như vậy khi tôi tải phần mềm này kiểm tra thì khi máy tính của tôi nó vừa bật lên thì nó tới lên tới cái CPU của tôi tới là 110 độ C và sau đó nó tắt hmm. là con chip của tôi quá nóng rồi con chip 16 nhân 32 lần của tôi là hiệu năng khủng long anh em và tôi bắt buộc phải bế cục PC của tôi ờ, đi ờ, đổ lại kết nước kết nhớt bình xăng con nhằm <laughs> đổ cái ờ, tản nhiệt nước ok chưa à, và tốn hết thêm một mớ và nói chung là về kiến thức phần cứng anh em cũng phải nên có một xíu uh, trong ngành uh, để căn, căn bản là cái máy của anh em nó bị lỗi anh em giải quyết và anh em sửa ngay tại chỗ luôn thì cái công việc anh em sẽ trôi còn nếu như mà anh em bị quá phụ thuộc vào một cái con người nào đó sửa máy tính thì à, đợi người ta sửa máy tính cho mình hoặc là phải bế ra tiệm thì mất anh em một ngày hai ngày mà thậm chí có những cái deadline á, một hai ngày á, thì rất là quan trọng đúng không và đây là mọi kiến thức anh em cần bổ sung và đóng gói lại vấn đề rằng là làm cái nghề này rồi thì anh em phải sẵn sàng với một là lỗi của máy tính nè hai là bắt cấp dữ liệu đầy đủ nè và ba phần cứng anh em phải nên hiểu một xíu để anh em hoàn toàn có thể dễ handle công việc của mình hơn đừng phụ thuộc vào ai hết thì đó là cái vấn đề tự chủ và tự lập ok nếu anh em thấy hay thì hãy để lại một like và một subscribe và đặt những câu hỏi cho mình nha quan trọng hơn là đặt những câu hỏi like subscribe cũng không quan trọng lắm đâu đặt cho mình những câu hỏi và những góc nhìn của các bạn trong ngành của các bạn và trong công việc của các bạn cảm nhận thấy như thế nào thì thông qua đó chúng ta sẽ có một cái góc nhìn biện luận cùng nhau và tôi rất thích như vậy và ok hẹn gặp lại lần sau bye bye